엄마 이제 나와 진짜 숨겨봐 나가 뽀뽀 할 수 있어 응? 얼굴 봐도 할 수 있어 응? 야, 코가 너 똑같아 아니야 봐봐 너가 똑같아 아니야 코. 아무것도 안 똑같아 <laughs> 어 아빠 뭔 소리야 아. 음. 야 봉기 muốn kia một <laughs> khi mà em bé ở trong bụng mẹ là mình chưa có cảm nhận được nhiều cái sự kết nối giữa mẹ với em á nhưng mà khi mà em bé à, ra đời rồi á thì à, mình cảm giác là có một cái sợi dây vô hình nó gắn kết giữa hai mẹ con á mình cảm giác là mình thương mình yêu nó một cách kinh khủng luôn kiểu là con nó khóc một chút xíu hay là khó chịu là mình cũng cảm thấy rất là đau lòng あのお前じゃあ à, 담배가 이런. <laughs> 아, 어쩔 수 있다. em bé ly em bé à bố trâu à bạn cháu nó vui ờ. bảy lần quá bao nhiêu phút bảy lần à bảy lần chép vật ta nhà mình ơi mấy ngày mệt mỏi đã qua trời ngủ rồi sai ra rồi à? 예, 옷도 여기다. 음. 예, 요가 카우, 또 소. 이거 손도 있고 발도 있고 아 그 머리도 있고. em sợ à, em sòi cứ m g i a cảm ơn y ê bye bye 이거 돌려 여기가 우리 침실이에요 그리고 여기는 네 화장대 실 어디 갔다 왔냐? 꽃? 꽃? 자기 오기 기다렸지 오 잘한다 어, 고맙다 Chứ mẹ lấy màn che b ụ